Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong ờ, buổi livestream buổi trưa ngày hôm nay. À, nếu anh chị em nào mà đang có mặt thì có thể comment vào ô chat để chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu chương trình buổi livestream trưa hôm nay không ạ? Với cái chủ đề là với việc cái chỉ số Dow Jones trong thời gian vừa qua biến động rất là lớn thì có tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới bao nhiêu anh chị em đã có mặt thì có thể comment số 1 và nghe rõ thì anh chị em nghe rõ comment số 1 để Dũng biết rằng anh chị em đang nghe rõ uh, cái buổi livestream buổi trưa ngày hôm nay thế thì uh, đây là buổi trưa cuối tuần thì cũng mong rằng là khi anh chị em nghe và anh chị em cảm nhận là xem là uh, với việc thị trường trong thời gian uh, vừa qua thì chúng ta nên uh, xử lý như thế nào uh, nên nghe ai và nên làm như nào trước khi chúng ta có thể đưa ra quyết định giao dịch thế thì trước khi mà chúng ta nói về điều này thì có lẽ chúng ta cần phải điểm danh xem là trên thị trường báo chí họ đang nói về điều gì đúng không chúng ta xem là báo chí họ đang nói về điều gì các phương tiện thông tin họ nói cái điều gì để chúng ta có góc nhìn khách quan hơn à, khách quan hơn đúng không ạ hello anh chị em ạ à. à, nếu anh chị em đang có mặt thì uh, anh chị em có thể uh, đề nghị anh chị em là có thể giúp Dũng là like cái video này và chia sẻ video này cho nhiều anh chị khác được biết hay là chia sẻ trên tường của mình để giúp cho thì những ai đó mà lần đầu tiên biết đến kênh của DVD hoặc là giúp ai đó lần đầu tiên biết thế nào là trải nghiệm trong lĩnh đầu tư chứng khoán hiểu rõ được các nguyên lý các quy luật các quá trình vận động của thị trường đặc biệt là có thể hiểu rõ được cái những cái gì nó đang diễn biến trên thị trường tại sao nó lại diễn biến như vậy thì hãy cho Dũng một like đúng không ạ hãy cho Dũng một like và share video này còn anh chị em nào đang gì ạ à, đang ờ, đã theo dõi kênh của Dũng mà chưa gì ạ à, chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và các bạn nào đang ở trên fanpage trên page của Dũng thì có thể cho Dũng một like để khi mà Dũng phát thì các bạn là người gì ạ à, người đầu tiên để theo dõi kênh của DVD xin cảm ơn xin chào bạn uh, Nguyễn Đình xin chào Nguyễn Đình xin chào bạn hữu du bạn bình ruby bạn nguyễn huân bạn nguyễn ngọc chu bạn hồng vân à, xin cảm ơn bạn phạm huy hào bạn hữu lộc ok xin chào bạn phạm đình trường hà vũ công hoàng linh và rất nhiều anh chị em nguyễn khánh đầu tư chứng khoán SBS Ngọc Hòa Nguyễn Nguyễn Ngọc Hòa Vũ Thạc Hồ Thuận Vũ Lan Anh đầu tư chứng khoán không biết là bạn tên là gì à, uh, ok bạn Hoàng Anh Nguyễn Dương và rất nhiều anh chị em đang có mặt ở trong cái chương trình buổi trưa hôm nay bạn Nguyễn Tấn Tài bạn Văn Hòa bạn Ngọc Trinh ok bạn toàn bạn hà giang bạn phương duy và rất nhiều anh chị em ở đây ạ chúng ta đấy là anh chị em đang có mặt trong cái buổi livestream hôm nay để chúng ta xem là thị trường trong thời gian tới nó như nào thì có một cái điều mà Dũng nhận thấy là tại sao rất nhiều các nhà đầu tư họ vẫn hô hào chúng ta mua ở đặc biệt là những giai đoạn thị trường là đỉnh thế thì khi mà chúng ta mua thì có một câu hỏi mà và chúng ta cần phải xem xem là thực tế họ bảo chúng ta mua nhưng họ có mua hay không cái điều đầu tiên là họ có mua hay không xin chào đỗ kim họ có mua hay không tức là cái người mà người ta khuyến nghị chúng ta mua nhưng họ có mua hay không đấy là câu chuyện đầu tiên chúng ta cần phải biết cái câu chuyện thứ hai nữa là, là nếu họ mua thì họ mua cổ phiếu nào hay là khi họ mua sau đó thì một thời gian cổ phiếu họ bị thua lỗ họ quên đi họ lại nói cổ phiếu khác nên chính vì vậy thì nhà đầu tư chúng ta thường thì gì ạ à? trong 10 cổ phiếu thì có 8 cổ phiếu bị thua lỗ và họ chỉ tập trung cho chúng ta một hai cổ phiếu thành công thôi nên nếu chúng ta đầu tư mà chúng ta không có cái gì ạ có cái đầu thì thực sự chúng ta chỉ là nạn nhân trong quá trình đầu tư chứng khoán ở ờ, trước khi chúng chia sẻ về câu chuyện về thị trường trong thời gian tới thì các bạn cần phải gì ạ đã xem là xem hết video vì xem nửa vời dẫn đến là chúng ta bị tức là xem cái gì nó nửa vời sau đó thì à, chúng ta lại đi kể câu chuyện mà câu chuyện là khúc đầu chúng ta kể khúc giữa chúng ta không biết và khúc đuôi không biết thì nó thành câu chuyện rất là tiếu lâm đúng không ạ hài hước nên các bạn đã xem là xem hết video à, xin chào Đỗ Kim xin chào bạn Ngọc Đang bạn Đăng Hồ à, trước khi chúng ta phân tích ở đây thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn ở ờ, những cái thông tin trong thời gian vừa qua Dũng không muốn nói là đây là tích cực hay tiêu cực chỗ đây là thị trường Dow Jones thì vừa rồi có cái tốc độ lao dốc như này thế thì nếu mà bảo Dow Jones lao dốc như này thì nó có nguyên nhân nào hay không thì chúng ta tìm ra gọi là bới lông tìm vết thì nó có rất nhiều các nguyên nhân xảy ra nhưng nếu chúng ta nhìn về góc độ mà mang tính chất là uh, uh, phân tích thì chúng ta có thể nhìn thấy hết ở một góc độ nào đó ở đây chúng ta thấy là những thông tin chúng ta gọi là mang tính tích cực thì chúng ta thấy là ủy ban chứng khoán nhà nước 19 tháng 2 là bắt đầu thì ạ 19 à 12 tháng 9 là nó sẽ có gì ạ cho dầu lô lẻ đấy là tích cực chúng ta lại nhìn một vài các thông tin tích cực nữa à, chúng ta thử tìm các thông tin tích cực nữa ở đây chúng ta thấy là xem có thông tin tích cực nào ở đây ạ góc độ tích cực à, thống đốc ngân hàng là trong tuần tới room tín dụng à, đây chúng ta gọi là cái cái room tín dụng sẽ được thông báo vào đầu tuần sau có thể là các cổ phiếu ngân hàng nếu mà được mở rộng room tín dụng thì nó thực sự tích cực hay không thì chúng ta chưa biết được hay là room tín dụng là 4.7 4.570.000 à, tỷ sẽ còn lại sẽ được phân bổ như nào tức là nếu mà chúng ta nhìn về số vốn rất là lớn như này phân bổ như nào trong thời gian tới thì chúng ta cũng là một cái thông tin khá là hấp dẫn cho chúng ta đúng không thì bây giờ chúng ta xem một thông tin tích cực nào nữa thì Dũng nghĩ rằng là nó còn rất nhiều thông tin tích cực ở đây xem là các bạn có thể điểm danh xem là thông tin tích cực nữa nào nữa ở đây trong tuần vừa qua thì Dũng nghĩ là có rất nhiều thông tin tích cực chẳng hạn như là có một cái thông tin tích cực ở đây là cái công ty chứng khoán nào đó đây chẳng hạn như là BSB đây tức là BSC à, ờ, vĩ mô thị trường tháng 7 và vĩ mô phân tức là vĩ mô tích cực VN Index có thể vượt ngưỡng 1.200 đây là chúng ta nhìn là tích cực không mỗi báo phân tích vĩ mô của một công ty chứng khoán lớn như này họ đang đưa ra những cái điều tích cực thì chúng ta thấy ở đây là những yếu tố tích cực mà chúng ta nhìn ra nhưng thực tế thì nó phải như vậy không thì chúng ta cần phải có cái đầu bao nhiêu bạn nghĩ rằng là để đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải có cái đầu có cái tư duy tư duy chúng ta hiểu rằng là các nguyên lý hay là phân tích chúng ta cần phải dựa vào các nguyên lý quy luật à, hay là những chiến lược như nào chứ không phải là chúng ta cứ sử dụng cái mà đọc các thông tin này mà nghĩ rằng là nó có kết quả thì cái điều này chúng ta gì ạ à? tại sao lại 95 phần trăm thậm chí là nhiều hơn nhà đầu tư chứng khoán bị thua lỗ trong khi chỉ có một số lượng nhỏ các nhà đầu tư thành công thôi bởi vì chúng ta đã bị thiếu một cái tư duy thiếu một chiến lược trong quá trình đầu tư thế thì nếu các bạn muốn hiểu rõ được tư duy chiến lược thì chúng ta cần là phải xem là những yếu tố nào mà có thể tác động trong thời gian tới ok thế thì bây giờ chúng ta xem là các thông tin tiêu cực có thể chúng ta nhìn xem là cái thông tin tiêu cực như nào chúng ta cũng thể hiểu rõ thế thì bây giờ mình chia sẻ à, đây là một chỉ số là chỉ số Dow Jones các bạn nhìn ai đã nhìn thấy chỉ số Dow Jones ở đây các bạn có thể comment được không ạ thì trong cái chỉ số Dow Jones này thì chúng ta lấy một cái biểu đồ Dũng lấy một cái biểu đồ về vôn khối lượng để chúng ta nhìn rõ xem là khối lượng của Dow Jones trong cái nhịp vừa rồi à, đúng không chúng ta xem phân tích kỹ thuật thì chúng ta có cái chỉ số Dow khối lượng đây là vôn khối lượng giao dịch đấy một cái khối lượng ở đây xem nào chúng ta kiểm tra khối lượng của giao dịch à, volume volume volume xem là volume của cái khối lượng giao dịch của cái ờ, Dow Jones nó như thế nào chúng ta sẽ xem là cái khối lượng Dow Jones lấy cái này đi ạ cái này chưa nâng cấp thế ok chúng ta tạm thời là lấy cái chỉ số này ạ à. thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là với cái chỉ số Dow Jones này anh chị em có thể để ý một chút là gì ạ khi mà bao nhiêu chúng ta có anh chị em có comment nhá phải phải comment có nhớ rằng là Dũng có bác nói rằng cái cổ phiếu là nó đi lên đến vùng kháng cự đến vùng này là nó sẽ có dấu hiệu biến động mạnh và đi xuống nếu có nhớ thì comment số 1 tức là cái cái chỉ số Dow Jones này nó lên và nếu các bạn để ý một chút thì cái khối lượng này này thường ở phía trên này một là lớn hai là khối lượng lên nó không có nên cái việc mà gì ạ à, nó kéo lên đến vùng này nó bị gãy là chuyện đương nhiên à, bởi vì lý do vì sao bởi vì lúc này trong cái đợt này người ta bán khống tức là người ta bán khống rất nhiều sau đó người ta phải đóng hợp đồng đóng hợp đồng nên nó kéo lên bản thân là các tổ chức họ cũng sẽ biết rằng là cái khả năng nha cái khả năng là cái việc mà phép tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới là có thể xảy ra à, lý do tại sao lại phép lại có thể tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới bởi vì khi mà phép nâng lãi suất ở 0,75 điểm đúng không ạ tức là 0,75 phần trăm thì cái việc mà nâng lãi suất tiếp là 0,5 và 0,25 là về cơ bản nó diễn ra nó không thể là tự nhiên là 0,75 phần trăm nó nâng lãi suất và sau đó nó dừng nâng lãi suất bởi vì cái việc mà xu hướng nâng lãi suất là tiếp tục là phải nâng bởi vì để cho cái việc mà giảm cái gì ạ à, giảm tức là cái kinh tế của Mỹ nó đang gì à, bị lạm phát nó đang bị bị lạm phát rất là cao thì cái việc mà để giảm lạm phát là nó phải diễn ra vậy khi mà nâng lãi suất như vậy thì chúng ta biết rằng là rõ ràng là nó làm cho gì ạ à, nó làm cho cái gì ạ cái đầu tư những cái tài sản đầu tư vào chứng khoán bị ảnh hưởng chúng ta biết rằng khi mà nâng lãi suất thì cái cái lãi suất mà cao thì nó làm cho cái việc mà đầu tư vào chứng khoán lại ảnh hưởng và ở nước Mỹ thì cái việc nâng lãi suất nhà nhà người người dân người ta mua mua rất là là người ta, người ta vay tiền để người ta mua mua nhà thế chấp nhà rất là lớn nên cái người người dân người ta ảnh hưởng khi người dân ảnh hưởng thì người ta rất giảm chi tiêu người ta giảm chi tiêu nên vấn đề là cái hàng hóa trên thị trường chứng khoán nó sẽ bình hưởng và đây là một lý do khiến cho cái thị trường chứng khoán nó sẽ giảm cái lý do thứ nhất là nó gặp vùng kháng cự rất mạnh và nó kéo lên để vùng kháng cự mạnh nó giảm thôi nó kéo lên để gặp vùng kháng cự nó giảm thôi nó chẳng có lý do gì cả tại vì cái này chúng ta được dự báo trước rồi cái điều thứ hai là khi mà tiếp tục nâng lãi suất thì chúng ta nhìn thấy một cái biểu đồ thứ hai chúng ta nhìn thấy bao nhiêu bạn đấy nhìn thấy biểu đồ gì đấy ạ các bạn ấy comment đây là biểu đồ gì ạ đây là biểu đồ sức mạnh của đồng USD vậy khi mà sức mạnh của đồng USD mà nó tiếp tục tăng như này và tiếp tục tăng như này thì các đồng tiền ngoại tệ khác nó bị ảnh hưởng trong đó có đồng Việt Nam và khi mà đồng USD nó tăng thì dẫn đến là lạm phát của Việt Nam nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nên trong quá trình mà kích thích kinh tế của Việt Nam chúng ta gọi là Việt Nam chúng ta nếu trong quá trình mà kích thích kinh tế là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi vì khi mà kích thích kinh tế thì tiền phải bơm ra mà đồng USD nó lại tăng giá đồng USD nó tăng giá nên việc mà chúng ta phải bơm tiền ra là nó bất lợi cho nền kinh tế chúng ta khi mà chúng ta bơm tiền ra mà đồng USD tăng giá như này thì nó bất lợi chúng ta và nó làm cho tỷ giá chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng bao nhiêu các bạn hiểu rõ điều này có thể comment xuống số 2 không ạ tức là khi mà chúng ta thấy là chúng ta bơm tiền ra tức là cái, cái tỷ giá nó tăng cao thì rõ ràng chúng ta cần phải bán ngoại tệ ra để chúng ta hút tiền về bán ngoại tệ ra để hút tiền về bởi vì không thì tỷ giá chúng ta sẽ bị bị mất tức tỷ giá chúng ta sẽ bị gì ạ đồng Việt Nam sẽ tiếp tục bị mất giá nhiều hơn nếu đồng Việt Nam mất giá nhiều hơn mà chúng ta lại tiếp tục bơm tiền ra thì điều gì diễn ra nó làm cho kinh tế chúng ta bị khủng hoảng và khi kinh tế của chúng ta bị khủng hoảng thì rõ ràng là gì ạ chính phủ chính phủ sẽ ưu tiên về ưu tiên chính phủ chúng ta luôn ưu tiên về gì ạ kìm chế lạm phát chứ không phải ưu tiên về thúc đẩy kinh tế nên cái kìm chế lạm phát là cái đầu tiên mà chính phủ chúng ta sẽ ưu tiên nên nếu đồng USD tiếp tục tăng giá thì cái việc đầu tiên là gì ạ họ sẽ phải tăng lãi suất lên nếu mà tăng lãi suất lên mà nó hết biên độ thì họ phải làm gì ạ họ phải làm gì ạ họ tiếp tục phải bán USD ra để giữ cho cái tỷ giá được ổn định bao nhiêu các bạn đã hiểu một là phải tăng lãi suất lên hai là phải gì ạ phải bán USD ra để giữ cái tỷ giá vậy hai cái lý do này là thực sự là chính phủ chúng ta không muốn nhưng nếu đồng USD mà nó tiếp tục tăng giá thì họ phải bất đắc dĩ phải làm điều này khi họ bất đắc dĩ phải làm điều này thì liệu nhá chúng ta liệu chúng ta tư tin rằng là nếu mà tỷ giá USD tăng thì nhà đầu tư nước ngoài họ họ nên bán cổ phiếu chúng ta ra hay là họ nên mua cổ phiếu vào anh chị em có thể comment cái điều này đúng không ạ nếu mà tỷ giá mà tiếp tục tăng thì họ nên bán cổ phiếu hay họ nên giữ cổ phiếu ạ nên bán hay giữ cổ phiếu tại vì chúng ta là cái nhà đầu tư chúng ta phải sử dụng đầu chúng phải sử dụng cảm xúc phải sử dụng cái đầu các bạn nhá phải sử dụng cái đầu chứ có bạn nghe đầu tư mà không sử dụng đầu thì kiểu gì cũng bị thua lỗ thật nặng các bạn sẽ thấy rằng là không ai nói các bạn cái điều này bởi vì người ta cứ mong muốn là các bạn mua vào để các bạn gì ạ sẽ dẫn đến là gì ạ mất hết tiền trong đầu tư thế thì bây giờ câu chuyện mà chúng ta cần phải nắm rõ được là vậy nếu bây giờ nhá cái tháng trước cái tháng chúng ta sẽ nói về cái điều tích cực và tiêu cực để chúng ta nhìn này cái tháng trước khi mà Mỹ họ tăng cái lãi suất lên thì chúng ta là chúng ta thấy là tỷ cái đồng cái đồng cái cái cái cái, cái chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng thì thực tế là gì ạ bản thân nhé bản thân là khi mà Mỹ tăng lãi suất lên thì cái lạm phát của Mỹ cái lạm phát của Mỹ nó đã được kìm chế ở mức mức độ nào đó nên thực tế đây là gì ạ Dũng tin rằng rằng là cái việc mà cái lại cái đờ cái USD này nó sẽ có à, cái chỉ số Dow Jones này có thể sẽ biến động trong một cái khung khoảng thời gian này sẽ biến động trong cái khung này và cái khung này chúng ta gọi là đáy của đáo dồn trong thời gian tới bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà phép tăng tăng lãi suất lên thì cái chỉ số lạm phát của Mỹ cái chỉ số của lạm phát của Mỹ nó có tác dụng thực tế nó có tác dụng trong thời gian vừa qua vì nó có tác dụng trong thời gian vừa qua nên chúng ta thấy là cái cái cái lạm phát của Mỹ nó đã được kìm chế rất là tốt trong thời gian vừa qua nhưng nó vẫn còn tiếp tục nó vẫn còn tiếp tục tăng nên cái việc mà Mỹ tiếp tục chính phủ Mỹ hay là Fed tiếp tục uh, tăng lãi suất ở mức nhỏ trong thời gian tới để làm cho cái tỷ giá được ổn định tốt hơn đúng không làm cho cái tỷ giá được ổn tích tốt hơn đó là cái việc mà chúng ta sẽ thấy trong thời gian tới nên rõ ràng là chứng khoán Mỹ nó sẽ có sự dao động mạnh ở trong cái vùng này đó là một quá trình chúng ta gọi là nếu về góc độ nào đó chúng ta gọi là quá trình tích lũy ở vùng đáy nha tích lũy ở vùng đáy vậy khi một quá trình tích lũy vùng đáy và cái việc mà tỷ giá nó tiếp tục leo thang trong đoạn này thì chúng ta gọi là một quá trình kéo lên mong khi mà kéo lên này mà bản thân các tổ chức họ cũng biết rằng là cái khả năng là tiếp tục tăng lãi suất trong dài hạn sẽ khó có thể xảy ra bởi vì chính phủ Mỹ họ đã gì ạ à? đã kìm chế một mặt nào đó họ đã kìm chế được lạm phát rồi nên về trong ngắn hạn thì nó có thể tăng nha trong ngắn hạn nó tăng nhưng khả năng tăng xa đi xa theo Dũng sẽ gì ạ à? rất khó để đi xa nên chính vậy thì cái cái cái giá của cái gì ạ cái đồng USD nó sẽ có thể dao động mạnh trong cái khung này và việc mà nó dao động mạnh trong cái này nên cái áp lực lên cái đồng Việt Nam có thể là không nhiều trong thời gian tới nên về cơ bản chính phủ Việt Nam sẽ gì ạ việc họ có thể đưa ra một số các biện pháp để duy trì cái tỷ giá một là họ gì ạ phát hành tín phiếu trong thời gian tức là họ sẽ hút tiền trong thời gian ngắn hút tiền để duy trì cái tỷ giá ổn định hai là họ có thể bán ngoại tệ ra ở mức vừa phải để giữ cho tỷ giá ổn định nên về cơ bản thì trong trước mắt thì chúng ta thấy là nó thị trường chứng khoán của chúng ta nó có thể tác động ngắn ngắn hạn thế thì bây giờ câu chuyện ở đây là nếu tác động ngắn hạn thì chúng ta nhìn thấy điều gì trong thời gian này chúng ta cần phải có một cái chiến lược trước để chúng ta có thể thấy là chúng ta không quá nỗi sợ hãi mà chúng ta cũng không quá nỗi gì à, lạc quan mà chúng ta cần phải có những chiến lược rõ ràng trong thời gian tới thì với góc nhìn như này thì Dũng có đưa ra một số chiến lược như sau để các bạn có thể nhìn nhận trong chiến lược của Dũng như nào trong quá trình đầu tư cái chiến lược đầu tiên nếu các bạn nhìn thấy ở trên cái chỉ số phái sinh ở hợp đồng tương lai thì các bạn thấy là phái sinh nó đang dao động một biên độ lớn chúng ta nhá dao động lớn nên nếu chúng ta gọi là yếu tố tích cực là phái sinh sau khi dao động biến động lớn và nó để đi tăng mạnh trong thời gian tới tức là tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới thì cái cái kịch bản này rất khó xảy ra có thể nó sẽ hồi về 1310 hoặc nó sẽ biến động ở đấy rất lớn tại vì khi mà một cái quá trình biến động lớn như này thì rõ ràng là thực sự cái chỉ số về tâm lý trên phái sinh hiện tại nó đang biến động lớn tức là cái tâm lý nhà đầu tư đang gì ạ rất là lo lắng hoang mang nó tạo ra biến động lớn như này và đây là ờ, một cái cách thức mà chúng ta thấy là nếu mà nó kéo lên chẳng hạn trong trường hợp nó kéo lên trong cái đoạn tới này đấy, thì kéo lên với cái biến động nhỏ tức với cái biến động khối lượng lớn thì thường nó sẽ có những đợt giảm mạnh thường đây là một quá trình giảm mạnh của phái sinh các bạn nhớ đây là thường của mẹ và kèm theo đó thì cái chỉ số của gì ạ chỉ số của viên 30 cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì chúng ta biết là cái đỉnh thứ nhất kéo lên không thành công đỉnh thứ hai kéo lên thành công nên khả năng sẽ có những cái đợt giảm mạnh tức thời trong đoạn này để nó tạo ra một cái quá trình rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư yếu đầu tư đang đeo bám ở này những nhà đầu tư đang đeo bám ở trên cái nhịp đầu tiên này các bạn nhá những nhà đầu tư đang đeo bám ở trên nhịp này sẽ bị rũ bỏ và chúng ta sẽ để với việc rũ bỏ này Dũng không khẳng định được cái việc là rũ bỏ đến bao nhiêu nhưng chúng ta tùy thuộc vào quá trình rũ bỏ mạnh hay yếu trong trường hợp rũ bỏ mạnh nhất chúng ta tính như hôm nọ đó là gãy cái vùng 1.200 này ở trên cái chỉ số VN50 và đây chính là khi rũ chúng ta đo lường thì đây chính là cái cơ hội rất là tuyệt vời cho nhà đầu tư chúng ta bởi vì lạm phát của Mỹ đang ở đỉnh chứ chúng ta là lạm phát ở Mỹ đang đỉnh cái việc mà Mỹ tiếp tục có thể tăng lãi suất có thể nhé tăng lãi suất để làm cho cái gì ạ cái cái việc mà ổn định cái lạm phát của Mỹ họ sẽ hy sinh về gì ạ? tăng trưởng kinh tế và họ muốn giữ cái nền kinh tế Mỹ ổn định nên họ có thể tăng cái lãi suất để làm cho gì ạ? cái việc mà lạm phát Mỹ nó có thể giảm một cách gì ạ? đáng kể trong thời gian tới nên cái việc mà trước mắt thì thị trường chứng khoán của chúng ta nó có thể bị điều chỉnh bị gãy có thể nhé các bạn nhé có thể bị gãy cái vùng 1.200 điểm này à, cái này là cái mà chúng ta sẽ thấy là nó có thể gãy 1.200 điểm này trong cái ngắn hạn ở chỉ số VN50 trước khi nó bước vào một sóng lớn chúng ta đây trường hợp xấu nhất mà các bạn nhìn thấy có thể xấu nhất trừ nếu trường hợp xấu hơn nữa thì các bạn để ý cho Dũng một cái là đó là nó bị gãy cái vùng 1.200 này với khối lượng rất là lớn và tạo ra bán tháo kịch bản này Dũng nghĩ rằng là thấp rất thấp bởi vì lạm phát Mỹ ở đỉnh và lạm phát ở Việt Nam cũng có thể ở đỉnh đâu đâu đâu đó trong thời gian tới nên cái khả năng kịch bản thứ hai xảy ra nó sẽ rất khó xảy ra mà kịch bản trong trường hợp kịch bản nó gọi là tồi tệ mà Dũng có thể đưa ra kịch bản này có thể nó chiếm khoảng độ ở ờ, trên 55 phần trăm là kịch bản này đó là kịch bản nó bị gãy à, với cái việc mà rũ bỏ cái người 1200 này chúng ta lấy cái chỉ số VN30 cho ờ, cho phân tích toàn bộ để chúng ta nhìn rõ thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái làn sóng hồi ở đây và nếu các bạn đầu tư trong cái sóng hồi này thì các bạn sẽ thấy là các bạn có khoảng một lợi nhuận à, khá là ok trong giai đoạn này thì tuy nhiên thì thường thì chúng ta mua ở đoạn này sau đó chúng ta bị thua lỗ đoạn này thì thường là chúng ta sẽ không mua đoạn này nên các bạn thấy là trong đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta có thể bảo toàn vốn khi mà thị trường rung lắc mạnh ở trên cái vùng mà 1366 này ok nếu bạn hiểu rõ được cái cái kịch bản đầu tiên thì các bạn có thể comment cho Dũng số 3 được không ạ Hello anh chị em ạ à kịch bản đầu tiên là Dũng đưa ra là nó bị gãy cái mốc 1200 ở chỉ số VN30 với khối lượng thấp và sau đó nó tạo ra một sóng hồi và lúc này chúng ta sẽ có một cái gì ạ chiến lược đầu tư gọi là lướt sóng ngắn và ở giai đoạn này là nó mang cho chúng ta một cái độ tin cậy rất là cao các bạn nhá tin cậy rất là cao nếu bạn chỉ cần đầu tư theo chiến lược này của Dũng thì các bạn thấy rằng là các bạn đầu tư nó cực kỳ an toàn kịch bản thứ hai là nó bị gãy thẳng thẳng thì kịch bản này tôi chỉ chiếm 5% trăm ạ gãy thẳng như này tức là nó bị gãy thẳng 1.200 này với khối lượng lớn tức là gãy thẳng xuyên thủng khối lượng lớn thì 5% đấy 5% còn một kịch bản tiếp theo là kịch bản mà đi vượt qua đỉnh tức là vượt qua qua đỉnh này và tiếp tục đi lên thì kịch bản này nó cũng chỉ khoảng độ 6 7 phần trăm thôi tức là cho chúng ta cứ cho là tích cực đi là 10 phần trăm thì kịch bản này cũng là rất là thấp cực kỳ thấp còn một kịch bản nữa nó có thể là gì ạ có thể là hơn 30 phần trăm đó là kịch bản mà chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ chạm với cái vùng kháng cự này à, kháng cự này trước khi bứt phá đi lên nha bứt phá lên thì kịch bản này nó cũng có thể xảy ra khoảng hơn 30 phần trăm các bạn lưu ý cho đợt này về câu chuyện ở đây là nếu nới zoom ngân hàng thì kịch bản thị trường có tốt hay không thế thì với câu chuyện là nếu nới zoom ngân hàng thị trường có tốt hay không thì câu chuyện ở đây chúng ta xem là nếu ở đây trong hợp chúng ta chỉ nhìn vào một vài cổ phiếu như là ACB thì ACB trong trường hợp mà nới du ngân hàng thì ACB có thể tăng mạnh trong thời gian này không thì về cơ bản ACB rất khó để tăng mạnh trong thời gian tới bởi vì ở đây nó biến động rất là mạnh ở đâu nó biến động rất là mạnh tức là cái cái việc mà cái khả năng để tạo ra sóng lớn trong ACB là thấp Đấy, bởi vì đây là chúng ta nhìn biến động mạnh như này thì khả năng là thấp chúng ta nhìn một vài các cổ phiếu khác như là cổ phiếu như là uh, ờ, Tech CTG thì chúng ta cũng thấy rằng là việc mà nới zoom trong ngân hàng CTG để vượt qua đỉnh với khối lượng lớn ở đây thì cái xác suất nó cũng không cao lắm theo Dũng để xác suất để tạo ra một khối lượng lớn này trong cái việc này thì xác suất nó không cao lắm chúng ta cũng có thể nhìn về MBB chúng ta xem là vậy ở đây chúng ta MBB đến xác suất để vượt qua để đi tăng thì nó cũng không cao bởi vì đây là nó đã tăng theo một cái phương chúng ta gọi là uh, trong quá trình đầu tư chúng ta gọi cái này là cái gì ạ đây là cái tăng theo dạng như là gọi là gì ạ đây là là cái cây nêm các bạn nhận những cái cây nêm như này thì nó không ổn định thế thì câu chuyện ở đây chúng ta thấy là nó sẽ có những cổ phiếu được ổn định giả sử như là cổ phiếu Vietcombank có thể là sau khi rũ bỏ thứ nhất giữ bỏ thứ hai thì có thể cổ phiếu Vietcombank thị trường giảm nó vẫn lên thì chúng ta có thể mua cổ phiếu Vietcombank bởi vì nó được hưởng lợi các bạn hiểu không ạ tức là tùm tùy vào cổ phiếu chứ không phải là cổ phiếu nào nó cũng được hưởng lợi nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta cần phải phân tích cho hàng hàng chục cổ phiếu nhưng sẽ có những cổ phiếu hưởng lợi có những cổ phiếu nó không hưởng lợi thậm chí là còn tiếp tục đi xuống nên không phải là cổ phiếu nào nó cũng giúp chúng ta thành công nên chính vì vậy thì việc mà cái cổ phiếu là hưởng lợi trong lưới đu hàng thì Dũng sẽ làm video sau để hỗ trợ chúng ta thì trong video này Dũng chỉ nói cho các bạn một cái góc nhìn như này tại vì chúng ta sẽ gì ạ video chúng ta xem ngắn thôi chừng 30 phút thôi thì để cho các bạn có thể có thời gian xem cho kỹ hơn thì cái cái chủ đề hôm nay Dũng chỉ đưa ra các bạn một số các góc nhìn trong video này để các bạn có thể hiểu rõ được đầu tiên là các bạn thấy là chỉ số Dow Jones à, chỉ số Dow Jones đang giảm mạnh thì liệu thị trường có thể tuần sau giảm không bởi vì Fed họ đưa ra một là họ có khả năng nâng lãi suất trong thời gian tới vậy khi nâng lãi suất trong thời gian tới thì việc mà cái chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam đó là họ sẽ có thể là một là bán USD ra để ổn định tỷ giá hai là họ phải tăng lãi suất ba là họ cần phải sử dụng chiến lược là hút tiền về nên chính vì vậy thì cái việc mà diện nó sẽ ảnh hưởng ngay đến cái ngân hàng của chúng ta tuy nhiên thì chúng ta đã đang có một kịch bản tương tự như vậy đó là kịch bản thứ hai đó là chúng ta nới room cho ngân hàng nên khi mà một là cần phải rút tiền về thứ hai là nới room ngân hàng thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái mà một là bất lợi cho việc mà một là ngân hàng là cần phải gì ạ hút tiền về hai lại phải nới room cho ngân hàng thì rõ ràng chúng ta tạo ra sự sự tức là chúng ta đang thấy là nới zoom xong lại lại hút tiền về thì cái quan điểm cá nhân của Dũng đó là gì ạ sẽ có những ngân hàng sẽ cần phải gì ạ được giữ zoom tức là không cho nới zoom nhưng sẽ có những ngân hàng vì tài chính tốt thì để được nới zoom mà ngân những ngân hàng nó sẽ được hưởng lợi nên ở đây chúng ta thấy là nó có từ trái chiều sẽ có những ngân hàng được nới zoom hưởng lợi thì có thể cổ phiếu sẽ tăng và có những ngân hàng được gì ạ bị gì ạ không được nới zoom thì có thể cổ phiếu sẽ đi xuống và đây chúng ta thấy là chúng ta lựa chọn chứ không phải cố gắng chúng ta thích mua cổ phiếu tốt hay xấu mà bây chúng ta phải lựa chọn cho cổ phiếu nào tốt nhất trong chu kỳ tới thì ở trong trường hợp này thì Dũng sẽ phân tích cho chúng ta uh, trong một video tiếp theo đúng không ạ tức là cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi cổ phiếu nào sẽ không hưởng lợi do chính sách nới room của thị trường đấy là cái cái cái câu chuyện của nới room không nới room còn câu chuyện thứ hai là việc mà nếu tiếp tục lạm phát gia tăng ở Mỹ hoặc là họ tiếp tục gì ạ à, bơm à, hút tiền về họ tiếp tục hút tiền về bằng cách thì à, tăng lãi suất lên thì cái việc đầu tiên là tỷ giá chúng ta sẽ bị bị gì à, ảnh hưởng khi mà tỷ giá ảnh hưởng thì rõ ràng cái điều đầu tiên là nước ngoài sẽ bán bán cổ phiếu Việt Nam ra để gì ạ à? họ, tránh cái việc mà chúng ta tăng cái tỷ giá tức tránh cái việc mà đồng Việt Nam chúng mất giá nên về trước mắt thì khi mà thị trường chúng ta đang gặp một vùng kháng cự mạnh VN Index của chúng ta đang gặp một cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây các bạn nhìn đâu kháng cự rất mạnh đây nó sẽ có sự điều chỉnh tức thời còn điều chỉnh này có mạnh hay yếu thì chúng ta cần phải xem là khối lượng trong thời gian tới nhìn đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai à, trong những video vừa rồi Dũng đã chia sẻ với các bạn là nó kéo lên và nó sẽ điều chỉnh các bạn nhìn đúng không ạ Dũng đã chia sẻ các bạn là nó kéo lên điều chỉnh còn điều chỉnh như nào thì chúng ta thấy là trên cái vùng này hãy hạn chế giao dịch ở đây hạn chế giao dịch một cách tối đa bởi vì khi nó gặp vùng kháng cự mạnh ở đây mà nó kéo lên thất bại kéo lên thứ hai thất bại thì cái cơ hội để lên trong lần này là thấp nên chúng ta hãy đợi quá trình điều chỉnh sẽ là mạnh hay yếu để chúng ta đưa ra những quyết định tốt hay xấu trong thời gian tới nên cái chiến lược đầu tiên là gì hãy đứng ngoài thời điểm này và xem thị trường nó phản ánh như thế nào khi thị trường nó phản ánh để chúng ta sẽ có một cái gì ạ nhìn ra một cái sóng mới thì trong cái sóng này thì Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta mua cổ phiếu như thế nào cách để chúng ta có thể tham gia thị trường nên thời điểm này thì Dũng không có khuyến nghị theo các bạn là nên nắm giữ cổ phiếu hay không bởi vì Dũng thấy là nó rủi ro còn mua cổ phiếu lúc này thì Dũng nghĩ rằng là cái việc mà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 một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn sẽ là gì ạ à? có những chiến lược đầu tư tốt trong thời gian tới và nếu bạn nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì nhớ là đăng ký kênh bởi rồi lần sau Dũng phát thì các bạn sẽ là người sớm nhất được theo dõi kênh của Dũng chúc các bạn đầu tư thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video sớm nhất của Dũng xin cảm ơn rất nhiều